uhm, ừ, vợ anh có thể bằng em không Vợ tôi có đẹp không ư? Như bông thực dược trắng, em đẹp nhẹ nhàng, giản dị mà đầy lôi cuốn trong lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chính vẻ đẹp trong trẻo tinh khôi đó đã hồn cả thanh niên và là động lực để tôi tiến tới. Cuối cùng, em cũng là người phụ nữ của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng đầu của cuộc sống hôn nhân với nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Dường như cái thiếu thốn về vật chất không ngăn được niềm hạnh phúc luôn ngập tràn trong nụ cười và ánh mắt của em. Hôn nhân sau 10 năm, chúng tôi có được là hai đứa con và cuộc sống ổn định. Gia đình tôi cũng chuyển sang một căn hộ mới, rộng và đẹp. Ai cũng bảo vợ tôi may mắn khi có một người chồng thành đạt. Nhưng em có thực sự hạnh phúc khi tôi tạo ra vật chất nhưng không tạo cho em niềm vui tôi mua cho em ngôi nhà to nhưng không cùng em giữ lửa ấm tôi để cho em những buổi sáng vội vàng những bữa tối lạnh tanh và những đêm khuya một mình buồn tủi hình như đã lâu rồi em không cười hình như tôi đã biến vợ mình thành người phụ nữ cô đơn trong cái danh là vợ của kẻ thành đạt tôi không thể chịu đựng được con nữa rồi tôi đã từng thề non hẹn biệt sẽ chỉ làm em cười không làm em khóc yêu thương em đến hết cuộc đời này Vậy mà bữa anh có thể với em không? Em à Anh xin lỗi Go! cứ nghĩ là hôm nay anh lại không về Nên em chỉ nấu mấy món đơn giản này thôi Từ giờ Đừng cắt suất bữa tối của anh nữa nhé Thực ra thì khi cười, vợ tôi vẫn rất đẹp rỡ như đóa hoa thực dược đỏ được màu khi bình yên người ta thường quên những lời thề trong rông bão đã có rất nhiều người phụ nữ đốt cháy cả tuổi thanh xuân của mình hy sinh cho người bạn đời nhưng rồi lại nhận về những cay đắng khi phát hiện mình không còn là người phụ nữ duy nhất hãy trân trọng người phụ nữ đã cùng bạn đi qua những ngày tháng khó khăn người đã tiếp thêm cho bạn động lực để bạn hoàn thành ước mơ Người đó chính là tổ ấm, là trốn trở về bình yên, giúp bạn vượt qua mọi cám dỗ cuộc đời.